Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một tuyệt chiêu mà mình vô tình phát hiện Thì có lần mình đi đánh dài và mình vào một cửa hiệu dài Thì mình uh, vô tình đi uh, khi mà không có ai trước mình vô tình đi vô bên trong Thì mình thấy họ đang đánh dài đánh cho một ừ, mấy chục đôi dài á Nhưng mà mỗi đôi chỉ đánh cái vòng 30 giây là xong một đôi Thì uh, lúc đó mình rất là băn khoăn mình không biết nó là cái chất gì và sau này mình hỏi một người bạn của mình vô tình mình hỏi một người bạn của mình cũng chuyên là làm giày như vậy thì anh ta đã chỉ cho mình cái à, tuyệt chiêu này nha các bạn và hôm nay mình sẽ hướng dẫn chỉ lại cho các bạn thì à, đầu tiên là chúng ta mua một cái hộp kiwi thì chúng ta sẽ lấy một phần kiwi và ba phần dầu diesel dầu diesel các bạn thì chúng ta sẽ hỗn hợp hai cái này loại vào nhau chúng ta sẽ bắt lên bếp và nấu cho nó tan ra thì khi mà sau khi nó tan rồi chúng ta để nguội và chúng ta mới cho dầu bóng này vào và ba phần dầu bóng ba phần dầu diesel và ba phần dầu bóng nha các bạn dầu bóng này các bạn có thể mua ở mấy cái tiệm sơn nọ, thì à, dầu bóng 2k cũng được nói chung là giờ bóng bóng bóng hai cao cũng được nha các bạn thì chúng ta sẽ lấy một phần kiwi này và ba phần dầu diesel nha các bạn. Ừ thì chúng ta sẽ bắt lên bếp và nấu hỗn hợp này lên này nấu nhảy lửa thôi nha các bạn rồi khi cái hỗn hợp này đã đã đã thiệt nguội rồi các bạn phải để cho nó thiệt nguội nha rồi chúng ta sẽ đổ 3 phần dầu bóng vào nhớ là để cho thiệt nguội rồi mới chối chế cho bóng vào được nha các bạn rồi chúng ta sẽ quậy đều lên Rồi, cái này là chỉ việc uh, trét lên giày thôi à. Trong vòng 30 giây là được một đôi giày. Trong vòng 30 giây mà kiếm được 25 ngàn một đôi giày, các bạn thấy là cái tốc độ với cái tốc độ là chỉ có 30 giây thôi kiếm được 25 ngàn thì phải nói là lương hơn một à, giám đốc nữa các bạn. Và tiếp đến thì các bạn sẽ kiếm cho tôi miếng mút này nha các bạn. miếng mút này Để mà mình nhúng rồi mình uh, à, lao lên uh, đôi giày thì đây như đôi giày này bạn xem đôi giày này thì những người mà làm cơ quan cơ quan nhà nước á, thì à, lúc nào cũng mang đôi giày bóng lộn hết á vậy mình có cái này mình làm cái này mỗi tuần mình chà một lần rồi chỉ việc để cho khô thôi rất đơn giản 30 giây thôi các bạn cứ như vậy họ đánh đúng một đồi bỏ qua bên đón đôi bỏ bỏ qua bên cứ một đồi như vậy là 30 giây thì họ kiếm được 25 ngàn một đôi nha các bạn để đây chút xíu nữa khô để mình mình mình, tắt máy nha để cho nó khô cái là mình cho các bạn coi lại xem vào đây hey, nó chưa được khô cho lắm chiếc này nó chưa được khô cho lắm nhưng các bạn xem bóng lộn rồi đậu còn té nữa các bạn thấy không đánh được những cái kẻ này là đen sạch hết luôn mà không bị bị đen các bạn à, thấy không không bị đen không bị dính gì hết đó thời đại này không có ai rảnh đâu mà cứ ngồi lấy cái miếng lấy cái xi này đi đánh đi đánh đánh cái buổi trời để mà bóng đôi giày này cái này cách này chỉ 30 giây mỗi tầng mình chỉ quét lại hoặc là bạn nào đi dơ quá lâu lâu quét lại lâu quét lại cái trong vòng 30 giây là xong một đôi giày ngay chứ không có ai rảnh đâu mà cứ tối ngày cứ đi lấy cái đó mà đánh ngồi đánh ngồi ngồi đánh cái buổi trời thôi rồi nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ nha rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.